đây là cái mic rời các bạn Lô xin chào các bạn Trông hơi khác đúng không? Hôm nay thì mình có một cái vlog đại khái là sẽ đi trải nghiệm uh, việc làm một ngày làm nhân viên bán hàng xem là nó có khác gì với review hay không xem là liệu một ngày khoảng tầm 5-6 tiếng thì mình sẽ bán được khoảng tầm bao nhiêu sản phẩm và mình sẽ trải nghiệm việc đó tại Aland thì thực ra đêm qua thì mình đi trực bây giờ một giờ mình vừa mới dậy xong nên là trông nó cũng hơi bơ phờ ngu si các bạn hãy theo chân mình nhá thôi cho các bạn xem cái view nhà mình thì ở tập thể là cái view nhà mình đây đấy kia là metropolis này hạn như hôm nay mà không có khách thì làm nhà nhỉ thì video của chúng ta sẽ là chỉ ngồi chơi ở Island nhỉ đang bảo là chẳng hạn như hôm nay mà không có khách thì hôm nay sẽ làm một cái video ngồi chơi ở Island <laughs> dễ lắm hy, hy vọng là nó sẽ không đến nỗi nào Hiện tại đang là mấy giờ nhỉ? Đây, 12 giờ 40 Đấy Và hôm anh đi làm nhân viên của Ireland Xem là phải làm những cái gì <laughs> Dọn dẹp gì không Trong khi chờ khách hàng đầu tiên thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm Xem một vòng xem là Ireland từ đợt trước Từ video được năm ngoái Xem là bây giờ thì có thêm sản phẩm gì không nhá mình nhìn thấy cái dàn của nhà Van Clip này Từ hôm trước rồi Mình nói trên các buổi live Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mới về nhỉ? 13 mùi Thế hôm trước thử khớ khớ rồi Đây có con Neri này khá ngon này Ngửi kiểu rất là vừa phải Hơi tí kẹo kẹo nhở anh thấy cái hiệu ứng kẹo kẹo của kẹo ngọt ừ cái hiệu ứng kẹo ấy nó quýt đấy nó quýt chỉ đấy ừ hôm trước thử con nào nữa nhỉ con nào ngon nhỉ mùi điệu ờ có con uh, ờ, săn trù bờ lăng này cái na, vai na ná săn trù ba đúng rồi mà xanh hơn Đồng xanh hơn có cảm giác hơi tí sung người khá là ok nhà này uh, ờ, Alen đang bán gần ba củ nhỉ hai triệu mấy nhỉ ờ thế là gần tính là gần 3 có con út lăng này cũng là một cái con có cái vai hơi sữa nhưng mà sữa hình như mình ngửi kiểu hơi hơi kiểu sữa đặc mà ngửi khá lạ nhá ở trong cái tầm phân khúc giá so với cái line này của Van Clip thì không nhiều con mùi như vậy hôm trước thử à con này hình như là con uh, hạnh nhân thì phải đúng không nhỉ cả, hai con cả hai chày đấy cả hai chày đều là hạnh nhân ừ con này con hạnh nhân con này hạnh nhân hôm trước mình chỉ lên da mình nhưng mà lên khá là mỏng nó không lên rõ hạnh nhân lắm các nốt với cả 540 đấy ừ. nhưng mà nhưng mà vai khác hẳn hoàn toàn luôn có con patchouli này cũng được này không lên quá nhiều ừ, rất là cân bằng người khá là hay ở đây thì còn có mấy con của nhà Quid này ờ con rơi rơi mấy Mayfair đâu nhỉ bá mất rồi à, đây cũng là một con vetiver khá là ổn đó original vetiver vetiver này thì dùng trong môi trường văn phòng khá ok ngoài ra thì có một chai dùng cho mùa hè dưa hấu của nhà quýt ở đây thì quýt tớt này mình đã làm video rồi Himalaya thì là xạ không quá là đặc biệt Ngoài ra thì bạn nào hơi già dặn tí thì sử dụng con này Guina tweet này Đấy, có cái line này bày trông đẹp phải. Sang bên này thì chúng ta sẽ có của nhà Chu Đông Nhà này thì là một nhà chuyên làm nến Và anh Thái Công thì rất là thích sử dụng nhà này Nhưng mà nhà này thì giá cũng khá là cao ở trong đồng giá năm củ à? năm củ mình cho xa một tí nhá đấy ở đây thì có vài mùi ngon như kiểu là con số 2 đúng không đây là một cái mùi khá ngon này khá là xanh xanh ngắt luôn Medi Medi mùi bưởi nhưng mà nhà này thì thực sự là ở Việt Nam không quá nhiều ở đây chỉ có Ireland có thôi các bạn có thể vào Island cả trong Sài Gòn có đúng không có thể nói gần như là phân phối độc quyền đây là nhân viên ở Island các bạn ạ Đấy, công việc hàng ngày là sẽ đi uh, ờ, xem nước hoa Island còn tuyển nhân viên không nhỉ? Island còn đang tuyển nhân viên các bạn nhé Các bạn nào muốn hít miễn phí và chỉ việc đi xem nước hoa thôi Hoặc là thích cái việc là đi uh, tư vấn cho khách những cái mùi hương mà bạn thích để cho khách dùng thì có thể đến Island mà Island decor đẹp thật đây tôi đang không biết làm sao để khách đến được Phật loanh quanh hôm nay mà ờ hôm nay đặt tiêu chí chắc là mong bán được 10 triệu <laughs> chắc là chỉ mong thế thôi có người mua là đến đến mua là mày tại vì bán hàng này như kiểu đi câu các bạn ạ hôm thì rất là đông hôm mình lên mấy hôm mình lên đây trước để mình gọi là test mùi để mình ngắm mùi ấy thì đông vãi trưởng thề luôn xong rồi cái bạn giang ở đây còn bảo mình là hay là đi vào quay luôn đi thì mình bảo là ui đã chuẩn bị đâu mà quay và hôm nay thì chuẩn bị xong thì hiện tại thì lúc ấy là đồng hồ là mới hơn 12 giờ bây giờ đã là một giờ hơn rồi và chúng ta chưa có khách theo như triệu bảo là ở đây nếu mà có khách ngoài tầm 3 giờ như vậy là mình sẽ ngồi chơi ở đây chán chê đến 3 giờ mình tiếc là không có thêm một cái máy nữa để quay kiểu tham lapse xem là ở đây làm gì đây các bạn ạ chuẩn bị uh, chiết nước hoa và với những bạn nào mua chiết thì đây sẽ là hình như có bạn mua chiết của Vua Vác Hoa Chu Đông Murray và Olim đây các bạn để thấy Island à, còn có để những cái tên riêng cũng như là những cái xi lanh riêng nhé chứ không chiết chung xi lanh đâu chai nào là sẽ để tên riêng như này tránh việc là bị lẫn mùi vào với nhau làm gì đó chúng ta đi lau kệ các bạn ạ có một điều là bây giờ là 2 giờ 40 rồi vẫn chưa có khách nhưng mà mình đang bị gạ mua mấy con này ba con Joe Malone một con MFK một con Penhaligon sắp tới thì mình sẽ là vị khách đầu tiên ở đây <laughs> chưa có khách nào nhưng mà mình đã phải xuống tiền để mua mấy con này để về làm video và này đi trải nghiệm thực tế này toang khách hàng không có tự tư vấn cho bản thân này rồi tự mua chết mất rồi em có cái mùi gỗ này anh có muốn thử không anh đây mùi gỗ của Lilabo mềm mềm hơi ngọt ngọt tí à hơi béo béo một tí khá đặc biệt nó cũng gần gũi lạ lạ vâng đây là trong bộ gọi là bộ cao cấp của Lilabo bình thường nó chỉ bán ở mỗi Tokyo Nhật Bản thôi không bán ở các store khác đến tháng 9 tháng 5 mới bán đại trà nó bán duy nhất trong tháng 9 thôi mùi đặc biệt mùi dễ chịu lắm là mùi nó nhẹ nhưng mà nó bám khá tốt nó như kiểu mùi trên da cứ nhẹ nhẹ bám bền bỉ đây anh vừa là mùi gì? Ờ, gác 10 ạ. Ừ. Để em lấy cái chai anh xem. đây của nó đây anh ạ gái Vâng Bộ này đặc biệt Bên này chỉ thỉnh thoảng có hàng Đến tháng 9 thì đợt vừa rồi Lấy về thì mới có mùi Không bình thường nó cũng không mua được Có chai này nữa Thế là đợt đấy mới lại bọn em bên này lấy về là kiểu một lô nhiều ấy Thì còn sót lại này nó không bị cứng lại nồng quá như là Santo Baba cái này còn chai 100 hay chai 50 tháng 10 còn sai gì này em Giá 10 thì hiện tại em chỉ còn lại chai 50 thôi, giá là 6 triệu 9 á gỗ em có trải nhà suốt ngày xịt đi ngủ Lô, xin chào bạn Lúc ấy thì có một anh khách hàng vào mua nhưng mà anh ấy không cho sử dụng hình ảnh Thế nên là mình không thể quay các bạn mà mãi sau mà gần chốt xong rồi thì anh ấy bắt đầu thì à thì mình mới bắt đầu để máy ra đây để mình quay mình bật lên mình không dám quay gần tại vì anh ấy cũng đã nói rằng là anh không có nhu cầu để đưa hình ảnh lên thì lúc đầu thì anh cũng vào hỏi về út út xong rồi cùng chốt lại là mua tôm phó út và mfk út hai mùi gọi là xác định khá là rõ về cái gu mùi của anh ý lúc đầu vào thì mình cũng ngoài út út mà anh ấy muốn thử ra thì mình cho anh ấy ngửi khá nhiều những cái mùi út khác như là mfk út này rồi ờ, tam đảo rồi Santo Baba, rồi gác 10, rồi Santo Blanc của nhà Van clip cũng như là Bonel của Solo Thong và à, vài con mùi út nữa thì nó cùng chốt lại hai con đấy một con mùi út sạch một con mùi út hơi có hướng ngọt chắc là dùng hai chai đuổi gió với nhau với những cái vị khách mà có cái gu mùi rất là cụ thể như vậy thì cái việc các bạn tư vấn nó rất là dễ còn ví dụ ai mà không xác định rõ gu vào cái người loãng hết cả lên thì rất là khó để tư vấn thì anh cũng sau anh có gửi thêm một con Venetian của Bergamot của nhà Tom Ford nữa thì mình thấy là như gu mùi anh nghĩ là những cái mùi nhẹ nhàng sau thì anh ấy cũng khá là lăn tăn mua cái ác 10 nhưng mà chắc là thôi thì anh ấy chốt hai mùi hương kia sự à, mình mới thấy một điều là đi bán nước hoa và cái việc review nước hoa là hai vấn đề khá là khác nhau ấy. ngoài việc các bạn hiểu rõ về mùi các bạn à cũng như các bạn phải hiểu được cái phong cách của người khách hàng và sử dụng từ ngữ làm sao để cho có thể gọi là nịnh được khách hàng có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mong là có thêm khách để có thể quay thêm và người ta cho sử dụng hình ảnh hours later. Bây giờ đã là năm rưỡi rồi 5 tiếng hơn ở đây và chỉ được một khách duy nhất Lại không được quay là coi như ông ấy đi trải nghiệm hơi fail Thôi để bữa khác mình sẽ hẹn Aylan để quay lại sau hôm nào đông hơn một tí Chẳng hạn như kiểu quay buổi sáng vậy nghe lời thằng triệu vào buổi chiều đông lắm hỏng hết thế thôi nhá mình đi về đây xin chào các bạn